Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Thì ờ, hôm nay Phước làm cái clip này là để tổng kết cái danh sách tất cả các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho cái căn nhà tình nghĩa Và hiện tại à, hổng gài hai và tuần nay thì tại sao Phước không có cập nhật clip là vì đang làm thủ tục giấy tờ chuyển mục chuyển mục đích sử dụng đất thì Phước cũng đã nộp lên à, cho chỗ à, à, huyện Phong Điền đi đường là một cửa lên và trên màn hình thì Phước có để cái tờ giấy họ cũng đã tiếp nhận à, còn về à, máy ấm hiện tại thì cũng đã à, 99 phần tuy nhiên à, đang bị à, đình công là tức là do lúc đầu mình chưa có đi xin phép thì giống như bây giờ thì mình đã xây dựng trái phép thì à, cái này thì lỗi của tất cả là do phước do lúc đầu mình à, cũng à, sơ sức đi không có chuẩn bị kỹ thì mình sai ở đâu thì mình sửa và mình khắc phục ở đó thì sẽ có cơ quan pháp lý họ sẽ xử lý như thế nào và phước cũng đang chờ quyết định để coi coi phạt hay là cái gì đó thì chừng nữa phước sẽ cập nhật sau thì trước trước tiên thì Phước sẽ đọc lại cái danh sách mạnh thường quân và Phước thông báo là sẽ ngưng nhận luôn nha thì cái uh, chuyển mục đích uh, đất uh, sử dụng đất uh, chuyển uh, chuyển lên hữu cư á, thì uh, cái phần này thì uh, Phước uh, sẽ uh, tự bỏ tiền túi mình ra để uh, chuyển mục đích lên uh, chứ không có xin và cũng uh, không vận động nữa tại vì cái phần này là do là lỗi của Phước thì Phước sẽ chịu tự chịu còn nếu mà xui rủi còn về sau nữa thì như thế nào nữa thì Phước sẽ cập nhật tiếp nói chung là Phước sẽ chịu trách nhiệm các cô chú anh chị cứ việc an tâm không có sao cả rồi bây giờ thì Phước sẽ à, đọc cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ nhé. thì à, tổng cộng ở đây à, là có 334 à, cô chú anh chị hỗ trợ thì à, Phước có danh sách đầy đủ hết và thu chi hàng tuần thì à, cũng à, Phước đã lên clip ở trên đó sẵn thì các cô chú anh chị nếu có cần Ờ, xem lại thì cứ việc xem thì bây giờ mình đọc cái danh sách đi ha cô chú anh chị cái này chưa có phải là chính thức nha tại vì ờ, nhiều quá thì có lẽ là có thể là mình sai sót gì đó thì cô chú anh chị có thể à, à, như là thiếu tên ai thì mình có thể hay là thiếu tiền ai thì mình có thể xem xong mình dò lại thì Phước sẽ để cái cái này là danh sách này trên màn hình luôn kèm theo để cô chú anh chị có thể chụp hình lại à, sau đó mình dò mình dò cái tên nếu mà thiếu tên mình thì mình có thể báo lại cho Phước để dừng nửa Phước chỉnh sửa cho nó dễ còn nếu mà ờ, đủ đúng đủ thì thôi tại trong thời gian chờ đợi mà giờ thì Phước ờ, đọc tại sợ nhiều khi cô chú anh chị đợi cũng lâu à, bây giờ thì Phước sẽ đọc các mảnh quân ẩn danh trước nha tại vì Phước làm cái file theo chữ A trước ẩn danh thì chữ A nó đi đầu nhưng mà không sao thì chừng nữa thì Phước sẽ làm lại à, khi mà mình có một cái bảng nhỏ để tri ân tất cả các cô chú anh chị thì nó sẽ cái tên nó hoàn chỉnh hơn thì nhưng giờ mình dò trước đi à, đầu tiên đó là à, một chị ND anh chị này có ghi nội dung là đừng đọc tên à, hỗ trợ 200.000 đồng một chị nước ngoài với mã số là 181CT hỗ trợ 4 triệu 6 à, số thứ tự thứ ba ẩn danh có số ghét cuối là 05438 hỗ trợ 200.000 đồng à, số thứ tự thứ tư ẩn danh 10409 hỗ trợ 250.000 đồng ẩn danh à, với số ghét cuối là 2249 à, với số à, với số tiền là 750.000 đồng ẩn danh với số ghét là 24641 hỗ trợ 300.000 đồng số thứ tự 7 ẩn danh với số ghét cuối là 25629 hỗ trợ 500.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 30744 hỗ trợ 300.000 đồng thì ờ, cái hình Phước sẽ dẫn để trên đó nhưng mà cái này nó dài quá ba trăm mấy chắc đọc chắc cả tiếng đồng hồ á chung quy là không biết làm sao thì uh, ok mình cứ việc đọc đi ha số thứ tự thứ chín à sẵn rồi Phước nói luôn à, nhiều cô chú anh chị đã gửi lần 2 lần 3 thì Phước sẽ gộp chung lại luôn nha gộp chung lại rồi mình đọc lại một lần thôi ẩn danh với số uh, với số thứ tự chính là 40703 hỗ trợ 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 43209 hỗ trợ 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 50937 hỗ trợ 50.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 53557 hỗ trợ 30.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 70241 hỗ trợ 150.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 75437 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 84618 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 84704 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 90308 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91146 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91242 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91758 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 91805 hỗ trợ 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 93940 hỗ trợ 100.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 94441 hỗ trợ 200.000 đồng ẩn danh với số ghét cuối là 95738 hỗ trợ 100.000 đồng à, số thứ tự tiếp theo là 26 anh chị à, Châu Xuân ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu anh chị Hạnh Dung ở Canada hỗ trợ 18 triệu anh chị Christina Lê ở Mỹ hỗ trợ 29 triệu 9 anh chị uh, à, Spester gì T. Stefanis Dietrich trần ở Cali hỗ trợ 6 triệu 9 anh chị Thảo Thái Thành Lê ở Cali hỗ trợ 6 triệu 9 à, anh chị Thu Vinh ở Mỹ hỗ trợ 11 triệu rưỡi anh chị Trần Thị Ái và Trần Văn Sinh hỗ trợ 3 triệu anh Đại ở Hà Lan hỗ trợ 2 triệu rưỡi à, anh Đoàn Anh Minh hỗ trợ 20 triệu anh Quỳnh Trần Minh Chí hỗ trợ 1 triệu anh Khải ở Úc hỗ trợ một triệu rưỡi anh Lộc Phát Tài hỗ trợ 200 ngàn đồng anh Minh và chị Thảo hỗ trợ 5 triệu anh Nghĩa hỗ trợ 500 ngàn đồng anh Nguyễn Công Bình ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6 anh Nhi và chị Linh ở Đức hỗ trợ 10 triệu anh Phú Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 6 triệu 9 anh Trần Minh Chiết ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu rưỡi à, anh Trương Thị Hùng hỗ trợ 1 triệu À, Phước xin à, nhắc lời cái thì thật ra là Phước để trên màn hình thì cô chú anh chị đọc cũng được nhưng mà tuy nhiên nhiều cô chú anh chị lớn tuổi á, mình à, chụp màn hình không biết cách chụp nè rồi à, dò cái tên nó thầy nó nhiều quá rồi không biết nằm ở đâu số thứ tự mấy thì thôi à, chịu khó nghe dùm Phước nha Phước cũng gắng đọc hết cái danh sách này nói chung là tiền bạc mà dễ lu bu lắm mình bỏ ra cỡ khoảng uh, đọc hết cái danh sách cũng không có làm sao tại vì đây cũng là tấm lòng của mọi người đã bỏ ủng hộ thì mình dính chút thời gian mình đọc thôi không có gì cả thì nó hơi mỏi miệng tí xíu <laughs> rồi à, tiếp theo tới đâu rồi ta à, anh Trương thì anh Trương Chí Hùng hỗ trợ 1 triệu bà Bùi Thị Được hỗ trợ 2 triệu để coi có bấm ờ, máy quay chưa rồi bấm rồi để ngồi lỡ chưa bấm cái xong luôn à, bà Cam Thị Tư ở Cali hỗ trợ 11 triệu rưỡi bà Chim Kim qua hỗ trợ 2 triệu hiện giờ Phước đọc trước nha sau đó thì cái danh sách thu chi thì nó cũng Phước cũng để trên màn hình luôn và tất cả các clip ở phần trước có đều ở trên đây hết Phước chưa có xóa và nói chung là cũng không có xóa nữa nó đăng rồi là không bao giờ xóa tại vì cái này là để thể hiện sự minh bạch rõ ràng của mình mình xóa thì tất nhiên là mình có có có cái gì đó mình mới sợ mình mới xóa rồi bà Hoàng Thị Hiển ở Canada hỗ trợ 1 triệu 8 bà Nguyễn Thị Dễ ở Mỹ hỗ trợ à, 6 triệu 9 bà Nguyễn Thị Mười hỗ trợ 3 triệu bà Thái Bích Hà ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 3 bà Trần Thị Minh Tuyết hỗ trợ 2 triệu bà Hoa ở Úc hỗ trợ 1 triệu bà Lê Thị Cẩm Tú hỗ trợ 200.000 đồng à, bạn Đặng Ngọc Chi hỗ trợ 500.000 đồng bạn Đặng Sơn Hải hỗ trợ 300.000 đồng bạn Đặng Thanh Phong hỗ trợ 500.000 đồng bạn Đặng Thị Lệ hỗ trợ 200.000 đồng bạn Diệu Đức hỗ trợ 200.000 đồng bạn Dung hỗ trợ 100.000 đồng bạn Dương Thị Kim Hương hỗ trợ 1 triệu bạn Duyên hỗ trợ 100.000 đồng bạn Gấm hỗ trợ 200.000 đồng bạn Heo hỗ trợ 300.000 đồng bạn Hiền hỗ trợ 100.000 đồng bạn Hiền Chu hay Hiền Chứ gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Hồ Thanh Nhật hỗ trợ 100.000 đồng thì có những cái mạnh thường quân đó mà Phước nhiều khi Phước đọc tại vì khi mà chuyển tiền về trong tài khoản nó không có dấu bởi vì Phước cũng không có biết là đọc đúng tên hay không nhưng mà như là bạn Hồ Hồ Thanh Nhật nè hay là chắc là Phước đọc lại là Hồ Thanh Nhật hỗ trợ 100 ngàn đồng thì chắc là Hồ Thanh Nhật là đúng rồi đó thì các bạn có thể dò trên uh, uh, ở trên màn hình chụp màn hình lại dò giùm Phước nhé bạn qua hỗ trợ 100 ngàn đồng bạn Hoài Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 11 triệu rưỡi bạn Vi bạn Hoàng Vi hỗ trợ 400 ngàn đồng À, bạn Hồng ở Na Uy hỗ trợ 3 triệu bạn Hiền hỗ trợ 100.000 đồng bạn Quỳnh Thị Châu hỗ trợ 200.000 đồng là tới số thứ tự 73 rồi à, 74 bạn Quỳnh Trung Hiếu hỗ trợ 2 triệu 6 bạn Kha Bảo Ngọc hỗ trợ 200.000 đồng bạn La Xuân Hoa hỗ trợ 1 triệu bạn Lê Gia Bảo hỗ trợ 50.000 đồng bạn Lê Thị Thu hỗ trợ 100.000 đồng bạn Lê Thị Thu bạn sau là bạn Lê Thị Thu Thị Thư cũng hỗ trợ 100 000 đồng bạn Linh hỗ trợ 100 000 đồng bạn LN hỗ trợ 650 000 đồng bạn Lý Minh Sơn hỗ trợ 2 triệu bạn Lý Tô Châu hỗ trợ 200 000 đồng à, bạn Mãn Dương Nhân hay là Mang gì Mang Dương Nhân hỗ trợ 50 000 đồng bạn My hỗ trợ 1 triệu bạn My Hằng hỗ trợ 200 000 đồng bạn Minh Sương hỗ trợ 500 000 đồng à, bạn Mỹ Lê hay Mỹ Lệ đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Ngờ Thị Ngọc Trân hỗ trợ mà Nguyễn Thị Ngọc Trân chứ hỗ trợ 500.000 đồng bạn Ngọc Dung hỗ trợ 100.000 đồng bạn Ngọc Hân hỗ trợ 300.000 đồng bạn Nguyễn Hồ Tuyết Trang hỗ trợ 50.000 đồng bạn Nguyễn Mỹ Lam hỗ trợ 100.000 đồng bạn Nguyễn Thanh Cường hỗ trợ 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Bích Đào hỗ trợ 200.000 đồng bạn Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Mỹ Duyên ở Cần Thơ hỗ trợ 1 triệu à, bạn Nguyễn Thị Thanh Thúy hỗ trợ 400 ngàn đồng đây, đợi bước một cái đợi bước một cái nha ở nhà vào nguồn cột luôn đợi bước một cái bước nha nhỏ mắt một cái nó mát quá chối quá hồi nó lạ chứ bạn Nguyễn Thị Thanh Thúy hay Thanh Thủy là hỗ trợ 400 ngàn đồng thuộc sáng lên liền này bạn Nhi Tây hỗ trợ một triệu rưỡi bạn Phạm Khéo hỗ trợ một triệu à, bạn Phạm Phương Thảo hỗ trợ 200 ngàn đồng à, bạn à, Phan Tô Quyên hỗ trợ 200 ngàn đồng Trời, nhiều người vô mới vô không biết mình mới nhỏ mắt tưởng mình đọc danh sách mà cảm động quá khóc luôn cảm động khóc chia ân tất cả mệnh thường quân khóc này là mới nhỏ mắt nha chứ không phải khóc nha tại vì Phước đang vui vui vì ờ, đã ờ, như gần hoàn thành tâm nguyện của tất cả các cô chú anh chị à, đồng hành cùng mình bạn ờ, Phương Duyên hay là Phượng Duyên gì nè hỗ trợ 200.000 đồng bạn Phương Thanh Phương Thanh hay Phượng Thanh gì đó hỗ trợ 500.000 đồng bạn Phương Chinh hỗ trợ 500.000 đồng bạn có cái, có cái tên là BQT hỗ trợ 100.000 đồng bạn Quỳnh Ánh Trần hay Ánh Trân gì đó hỗ trợ 200.000 đồng bạn Sáu Ngọc hỗ trợ 100.000 đồng bạn ớt tu ngô hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thái Thị Hương hỗ trợ 200.000 đồng bạn Thanh Thảo hỗ trợ 100.000 đồng bạn Thảo hỗ trợ 100.000 đồng à, bạn Thảo này gửi hai lần luôn ha đánh cái file nó hiện lên thêm một lần nữa bạn Thảo hỗ trợ 100.000 đồng bạn à, đúng rồi bạn Thủy hỗ trợ 1 triệu bạn Thúy Cao hỗ trợ 500.000 đồng bạn Thi Lê hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Trần Bích Tuyền hỗ trợ 100.000 đồng, bạn Trần Thị Ái Dân hỗ trợ 500.000 đồng, bạn Trần Thị Trúc Phương hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Chăm Chăm hỗ trợ 500.000 đồng, bạn Tuấn ở Tây Ninh hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Dân hỗ trợ 100.000 đồng. À, để coi coi màn hình nó còn không, lỡ nó tắt cái là xong luôn, đọc lại mệt lắm. Bạn Dân là một công của chú anh chị phải nghe lại từ đầu nữa. Bạn Dân 100.000 đồng, bạn Dân Niên hỗ trợ 200.000 đồng, bạn Dân dân hiền ở Cần Thơ hỗ trợ 3 triệu à, bạn võ ngọc đào hay giao gì nó hỗ trợ 200 ngàn đồng tại các bạn gửi gì không có dấu á phước đọc không biết thơ gì võ ngọc giao nếu mà đọc là đọc gì đó phước đọc là võ ngọc đào chắc đúng rồi ha 200 ngàn đồng bạn võ văn tân hay là tần gì là 200 ngàn đồng bạn vũ ngọc vũ xuân ngọc hỗ trợ 100 ngàn đồng bé bảo ngọc 100 ngàn đồng bé my 300 ngàn đồng bé nguyễn mai anh ở thốt nốt hỗ trợ 500 ngàn đồng à, bạn Bùi Thị Hồng Ánh hỗ trợ 100.000 đồng à, riêng cá nhân của Phước thì lúc đầu Phước có hùng vô là 20 triệu 400.000 đồng thì Phước cũng có ghi vô luôn tiền mình hùng vô mà mình phải bỏ ra mình phải ghi chứ để có lên cái bảng rồi cũng vui vui nhiều để nhiều bạn nói ờ, mình làm mình không có bỏ tiền vô tiền của người ta không tiền của bá tánh không đâu phải tiền của mày đâu thì nói chung là mình cũng có hồn nhá à, cô chú Dương Văn Định và Đoàn Bạch Tuyết hai triệu rưỡi à, chị à, Ái Cô Nguyên ở Canada 5 triệu à, chị Ba Hô ở Vũng Tàu 20 triệu chị Bông Mai 400 ngàn đồng à, chị lưu ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba à, chị Trúc Hoàng ở Canada 900 ngàn đồng chị CC Nguyễn ở Mỹ 1 triệu 150 ngàn đồng chị Diệp Tuyết Nga ở Canada hỗ trợ 3 triệu 650 ngàn đồng à, chị Đoàn Thí Liễu ở Vũng Tàu hỗ trợ 20 triệu à, chị Dương Thị Bích Hà hỗ trợ 3 triệu à, chị Hana Nguyễn Đô hay Đỗ gì nè ở Mỹ hỗ trợ là 4 triệu 6 à, chị Hạnh Nguyễn 3437 hỗ trợ 23 triệu chị Hồng Yến hỗ trợ 1 triệu rưỡi chị Quỳnh Trinh hỗ trợ 5 triệu à, chị Julia Master Re ở Mỹ hỗ trợ 23 triệu anh gì chị Kim Anh có số điện thoại cuối là 4 con số 9 hỗ trợ 5 triệu à, chị Lai Hiếu Thi hỗ trợ 500.000 đồng chị Lê Thị Hồng Lê Hồng Nhung hỗ trợ 1 triệu tới số thứ tự 149 rồi nha à, số thứ tự tiếp theo 150 nửa đồng đường này đó cô chú anh chị nửa đồng đường 15 phút ấy 15 phút nữa à. chị Linh ở Hà Lan hỗ trợ 12 triệu 12 ờ, triệu rưỡi chị Lụa Trần hỗ trợ 500.000 đồng chị mùa xuân hỗ trợ 155 triệu thì phước cũng gộp chung lại này chị gửi nhiều lần phước gộp chung lại là tổng cộng là 155 triệu chị dòi mà em nhé coi có đúng các lần gửi của mình không chị mỹ lon ở tây ninh hỗ trợ 10 triệu chị ngao nguyễn ở mỹ hỗ trợ 6 triệu chín chị ngọc nhung ở đài loan hỗ trợ 2 triệu chị nguyễn kim tiến 2 triệu chị nguyễn phương quyên 5 triệu à, chị nguyễn thị cẩm linh à, có pháp danh là Diệu Bảo ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6 chị Nguyễn Thị Cẩm Ngân có pháp danh là Diệu Ngân ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6 chị Nguyễn Thị Hồng ở Đài Loan hỗ trợ 23 triệu chị Nguyễn Thị Mỹ Hương à, hỗ trợ 2 triệu 3 chị Nguyễn Thị Ngọc Dung hỗ trợ 1 triệu chị Nguyệt ở Úc hỗ trợ 2 triệu chị Nhi hỗ trợ 1 triệu chị Nhung hỗ trợ 20 triệu chị Phạm Ngọc Hân hỗ trợ 1 triệu, chị Phúc hỗ trợ 1 triệu, chị Phụng Đỗ ở Mỹ hỗ trợ 5 triệu 750 ngàn đồng, chị Phượng Nguyễn hỗ trợ 19 triệu, chị Quý Phạm ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6, chị à, Quỳnh Quang Quỳnh quang Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 20 triệu, chị Ghét Lan ở Mỹ hỗ trợ 23 triệu, à, chị Sa có số điện thoại cuối là 0903 193 052 hỗ trợ 1 triệu, chị Sarah Trân hỗ trợ 1 triệu, chị Tạ Mỹ ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6, chị Thanh Hường ở Vũng Tàu hỗ trợ 200 ngàn đồng, chị Thanh Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu 150 ngàn đồng, chị Thơ và anh Mẫn ở Mỹ hỗ trợ 11 triệu rưỡi, chị Thục Quyên hỗ trợ 500 ngàn đồng, chị Thí Nguyễn và chị Hà hỗ trợ 400 ngàn đồng, chị Tiền ở Cần Thơ hỗ trợ 2 triệu, chị Tiếp hỗ trợ 500 ngàn đồng, chị Vana ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu, chị Vivi Lê ở Na Uy hỗ trợ 10 triệu chị Y hỗ trợ 300.000 đồng chú Hải Lưu ở Mỹ à, hỗ trợ 2 triệu 3 chú Hải Nguyễn ở Úc hỗ trợ 6 triệu 2 chú Quỳnh Hữu Đạo ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 3 chú Nguyễn Tấn Phát ở Úc hỗ trợ 8 triệu chú Nguyễn Văn Hoàng hỗ trợ 4 triệu 6 Ờ, cô Âu Hai và chú Ân là Ân Đạt ở Mỹ hỗ trợ 10 triệu cô Ba ở Vĩnh Long hỗ trợ một triệu rưỡi cô Cẩm Mì hỗ trợ 2 triệu hai à, cô và chú Dương Văn Nghi Văn Nghí ở Mỹ hỗ trợ 11 triệu 500 ngàn đồng cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu hỗ trợ 396 triệu thì cô chú này ờ, gửi tổng cộng lời Phước nhớ là 7 lần là 396 triệu là cái này là Phước tính chung vô là tất cả mình mua nội thất rồi luôn đó nha vừa một hồi nữa Phước sẽ đọc à, tất cả các à, chi phí chi tiêu à, Phước để ở trên màn hình cô chú anh chị à, có thể à, xem thì mình để cái tổng thôi còn những cái phần mà chi tiêu chi tiết như thế nào thì mình có thể xem lại từng phần tại vì trên mỗi clip thì Phước có ghi lại hết à, cô chú quan khu phương khu ở Mỹ hỗ trợ 16 triệu mốt Ờ, cô Hà Cát Sa Mạc ở Mỹ hỗ trợ 1 triệu cô hay là chị Bùi Thị Thúy hay Thị hỗ trợ 1 triệu cô Hoa Minh ở Houston Texas hỗ trợ 4 triệu 6 cô Quỳnh Thị Nam ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 530 ngàn đồng à, cô Lan Phan ở Cần Thơ hỗ trợ 2 triệu rưỡi cô Liên hỗ trợ 1 triệu cô Mai hỗ trợ 2 triệu cô Mai Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 11 triệu 500 ngàn đồng Cô Ngô Thị Mai Thi có pháp danh là Diệu Mai ở Mỹ hỗ trợ là 36 triệu 800 ngàn đồng. Cô Ngọc Yến hỗ trợ 4 triệu. Cô có pháp danh là Diệu Hương ở Mỹ hỗ trợ 10 triệu. Cô Phạm Thị Nga ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu rưỡi. Cô Phước Tâm Nguyệt hỗ trợ 300 ngàn đồng. Cô Phương Phạm hỗ trợ 1 triệu. Cô Phương ở Úc hỗ trợ 2 triệu. À, cô Thái Mỹ Tú ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu 3 cô Thương Lê ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu, cô tiết Nga hỗ trợ 2 triệu, cô Dân hỗ trợ 2 triệu, cô Vinh và chị Hoa hỗ trợ 10 triệu, cụ bà Phạm Thị Thơm ở Sài Gòn hỗ trợ 500.000 đồng, Đặng Thị Trúc hỗ trợ 100.000 đồng, Đặng Thị Lê hỗ trợ 200.000 đồng, Đặng Thị Trúc Đào hỗ trợ 200.000 đồng, dì Khánh Diệp hỗ trợ ở Mỹ hỗ trợ 3 triệu, à, Đòn Thị Hạnh ở Bình Dương hỗ trợ 500.000 đồng Dương Kỳ Tam hay là Tâm gì là hỗ trợ 200.000 đồng em A Tuyền hỗ trợ 1 triệu 300.000 đồng em MC Angelica Phương hỗ trợ 3 triệu 8 với số thứ tự 225 rồi nha 226 em Băng Di hỗ trợ 300.000 đồng em Bảo Anh hỗ trợ à, 200 ngàn đồng em Chen hỗ trợ 2 triệu em DK hỗ trợ 200 ngàn đồng em Hồng Thảo hỗ trợ 500 ngàn đồng em Hương Nguyễn hỗ trợ 200 ngàn đồng em Quỳnh Mai hỗ trợ 300 ngàn đồng em John Lin ở Đài Loan hỗ trợ 19 triệu em Kim Nguyên hỗ trợ 1 triệu 3 em Lê Hoa Khôi hỗ trợ 500 ngàn đồng em Lê Thị Diễm hỗ trợ 300 ngàn đồng em L Tuyền hỗ trợ 3 triệu em Lưu An Nhiên hỗ trợ 100 ngàn đồng em Minia Phương hỗ trợ à, 8 triệu 900 uh, 29.000 đồng em Mỹ Yến và Mỹ Nghi ở Canada hỗ trợ 4 triệu em N Anh Kiệt hỗ trợ 100.000 đồng em Ngọc Lệ hỗ trợ 1 triệu em Ngọc Tú hỗ trợ 500.000 đồng em Nguyên hỗ trợ 290.000 đồng em Nguyễn Hoàng Dung hỗ trợ 500.000 đồng em Nguyễn Hoàng Nam hỗ trợ 40 triệu em Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 700.000 đồng em Nguyễn Thị Kim Tho hỗ trợ 100.000 đồng em Nguyễn Thị Thu hỗ trợ 200.000 đồng em Như Phan hỗ trợ 1 triệu em Origem Hà hỗ trợ 300.000 đồng à, em B một em có tên là B nha ký tự là B thôi em này hiện trên Zalo hỗ trợ 300.000 đồng em Phạm Thị Phương hỗ trợ 300.000 đồng em Ski Phương hỗ trợ 500.000 đồng em Tắc Dân hỗ trợ 3 triệu em Tấn Đạt hỗ trợ 300.000 đồng em Hiếu Kiều hỗ trợ 1 triệu em Tình Chỉ Đẹp hỗ trợ 300.000 đồng em Chinh ở Bạc Liêu hỗ trợ 300.000 đồng em Trúc Ly hỗ trợ 500.000 đồng em Trung Tâm ở Mỹ hỗ trợ 2 ờ, triệu rưỡi em Trương Bảo Trâm hỗ trợ 200.000 đồng em Trương Ngọc Cẩm Em hỗ trợ 2 triệu em tiền Vi hỗ trợ 500.000 đồng em Yến Zalo hỗ trợ 500.000 đồng em Zomizi hỗ trợ 1 triệu à, Facebook chị Nguyễn Thanh Mỹ ở Mỹ hỗ trợ 12 triệu rưỡi Facebook Diệu Đức hỗ trợ 200.000 đồng Facebook elsa lê hỗ trợ 200.000 đồng Facebook Red Rapper hỗ trợ 500.000 đồng gia đình anh Tấn Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 4 triệu 6 gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc Mỹ hỗ trợ 3 triệu 6 gia đình chị Thu hỗ trợ 27 triệu 6 à, gia đình chú Long ở tiểu bang Ustan 46 triệu 1 gia đình cô Nguyễn Thị Ngọc Dư Kiều Dung một cô Nguyễn Thị Kiều Dung ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Nguyễn Thị Lệ ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Nguyễn Thị Thanh Tâm ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Như Thanh 6 triệu 9 gia đình cô Phan Thanh Nhàn ở Mỹ 11 triệu rưỡi gia đình cô Quách Huệ phường Tư Vĩnh Long 200.000 đồng gia đình cô Quảng Minh Quảng Liên ở Mỹ 2 triệu 3 gia đình cô Trần Thị Sử ở Bạc Liêu 1 triệu gia đình bà Bùi Thị Châu ở Mỹ 4 triệu 6 gia đình bác Tư Dân ở Vũng Tàu 20 triệu gia đình bé quy phạm ở Mỹ 84 triệu 670 ngàn đồng gia đình chị Tiền hỗ trợ 120 triệu đồng gia đình NBL Na Uy hỗ trợ 10 triệu à, Hà My Thảo Nhi 100 ngàn đồng cô Linh cô Trần Thị Hiếu 5 triệu à, Quỳnh Thị Hồng Nhân hay là Hồng Nhàn gì đó 200 ngàn đồng Quỳnh Thị Thúy hay Thủy gì đó 1 triệu à, Quỳnh Võ Hoàng Phi 100 ngàn đồng Lê Quỳnh Xuân 200.000 đồng Lê Ngọc Thanh Thiên Thanh 200.000 đồng à, Lương Lương Nguyễn Thương Thương 500.000 đồng Lưu An Nhiên bạn Lưu An Nhiên 400.000 đồng à, Mạc Mãn Dương Nhân 50.000 đồng một em gái chuyển qua Momo với số điện thoại cuối là 9446 1 triệu một mạnh thường quân với nội dung là giấu tên 1 triệu Ờ, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 94238 100 ngàn đồng một mạnh thường quân ở Bình Tân 500 ngàn đồng à, bạn Nguyễn Đoàn Chinh 200 ngàn đồng à, bạn Nguyễn Ngọc Ánh 290 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Bích Dân 300 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Anh Đào 300 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Diễm Trinh 800 ngàn đồng bạn Nguyễn Đoan Trang 200 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Lệ Thu à, 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị Nguyễn Trần Thanh Thảo 500.000 đồng bạn Nguyễn Văn Trương Tiền 500.000 đồng à, nhãn mát Vạn Phú 400.000 đồng nhóm chị Nguyễn Trương Lon 11 triệu 356 ngàn đồng nhóm cô Hồng Tâm ở Bắc Ninh 2 triệu à, ông Nguyễn Đắc Thắng 2 triệu ông Trần Quang Khải 2 triệu à, bạn Phạm Thị Cẩm Tú 50 ngàn đồng bạn Phạm Thị Hoa 300 ngàn đồng bạn Phạm Thị Yến Nhi 500 ngàn đồng Phan Thị Kiều Trang 200.000 đồng à, Quỹ nước sông Thanh Tâm 200 triệu à, Quách Ái Mỹ ở Cali 4 triệu 6 à, Quang Phụng Trần 150.000 đồng à, và cái à, quỹ của cũ của Phước Cần Thơ thì cái quỹ này thì lúc đầu à, mấy tháng trước Phước đã nói rồi chắc cô chú anh chị thì à, là do hai cái hoàn cảnh đó của hai cụ bà à, của cụ bà sau khi đám tang xong à, chia hết tất cả và họ không có con cái không có gia đình thì à, Phước còn giữ lại cái số tiền đó thì thấy vậy Phước để vào đây luôn Phước để uh, uh, như là hồi hướng công đức cho họ chứ giờ cái số tiền này mình cũng không dám cho cái hoàn cảnh nào khác nó cũng thấy kỳ tại vì số tiền này là của mạnh thường quân lúc trước họ hỗ trợ cho hoàn cảnh mà sau đó cái hoàn cảnh mất rồi thì giờ không có con cái gì hết hiện giờ mình cũng biết làm sao nữa thì thôi mình để vào mình xây cất xây dựng cái nhà tình nghĩa luôn để cho nó có mục đích chung à, bạn Sơn Ca 500.000 đồng sư cô Linh Bích Diệu Nghĩa à, Hải An ở Pháp 13 triệu à, Tiểu Bối Bối 2 triệu 3 Trần Quy Cường 200.000 đồng Trần Thị Thu Trang 500.000 đồng vợ chồng anh chị Phi và Monique ở Mỹ 55 triệu 200 ngàn đồng à, vợ chồng em Nhung Trần ở Mỹ à, 3 triệu 6 bạn Võ Hoàng Triệu 200 ngàn đồng bạn Vương Triệu Phát 500 ngàn đồng <clears throat> thì tổng cái số tiền là 2 tỷ 156 triệu 745 ngàn đồng à, và cái số à, và trên màn hình của chú anh chị đang xem thì Phước để có thu chi từng tầng thì tổng cộng là mình có 18 tầng à, chi hết là tổng tiền xây dựng và kèm theo nội thất mình mua luôn nha nội thất thì những cái phần chiếu cũng có nói rồi thì tổng tiền xây dựng và nội thất là 1 triệu ủa quên 1 tỷ 214 triệu 130 3 34 gì 1 tỷ 214 triệu 134 ngàn lẻ 800 đồng và tiền chi mua đất là 900 triệu thì như lúc đầu Phước đã nói thì tổng cộng là 2 tỷ 114 triệu 100 à, tổng đã chi là 2 tỷ 114 triệu 134 ngàn 800 đồng thì hồi nãy là mình à, tổng nhận là 2 tỷ 156 triệu nha 745 ngàn thì mình lấy mình trừ ra này thì Phước cũng chưa trừ nữa phải mới in ra Phước để luôn thì chung quy là như Phước làm tròn nha thì à, cô chú anh chị trừ ra lấy 2 tỷ 156 triệu mình trừ cho 2 tỷ 114 à, à, triệu thì mình còn tất nhiên là mình còn được 42 triệu 42 triệu thì thôi à, cái phần này à, 42 triệu thì à, nói chung là nó cũng còn những cái phần lặt vặt tuy nhiên à, còn bao nhiêu thì Phước sẽ để hùng vào để à, lên cái phần đất này à, lên thổ cư chỉ mục đích sử dụng và nói chung là chắc có lẽ là tiền sẽ hơn và Phước sẽ mù vào cái phần này thì nói chung là do do từ lúc đầu à, cũng là do Phước thì à, thôi mình à, sai đâu thì như mình khắc phục ở đó à, có gì Phước sẽ cập nhật tiếp à, xem cập nhật tiếp xem uh, coi uh, bị xử lý như thế nào thì Phước sẽ báo lại cho cô chủ anh chị uh, tiện theo dõi um. bây giờ thì cô chủ anh chị có thể uh, nghe không thấy tên mình thì mình có thể nghe lại hay là chụp màn hình gì đó thì có thể báo cho Phước uh, chi phí chi tiêu thì mình có thể xem lại trên đó rồi nhé à, những cái uh, những cái tờ giấy này thì Phước sẽ uh, uh, muốn dò cho kỹ luôn thì mình có thể lên trang fanpage Phước Cần Thơ Phước sẽ đăng đăng ở trên đó à, Phước có chụp hình lại rồi mình đăng lên để cho cô chủ anh chị tiện đau về và mình uh, theo dõi cho tiện nha rồi hẹn gặp lại cô chủ uh, ờ, anh chị vào một cái clip sau khác nữa uh, để xem uh, tình hình như thế nào thì Phước sẽ báo lại bye bye và hẹn gặp lại